Đến với Thảo Kính Store 210 Nam Dư, áp dụng ưu đãi duy nhất 3 ngày, 100 phần quà tặng không cần lý do, chỉ cần đến cửa hàng check-in nhận quà, mua gọng kính chỉ 1.000 đồng, combo 1.000 đồng kèm mua 1 tặng 1. Bia sốc khung giờ vàng 10 giờ đến 12 giờ và 16 giờ đến 18 giờ, giảm giá toàn bộ gọng, chỉ còn 29.000 đồng một gọng, bất kỳ tùy chọn. Thảo Kính Store 210 Nam Dư tặng kính lão miễn phí cho khách hàng miễn phí trong kính dâm cận, giảm giá đến 50% toàn bộ kính dâm tại cửa hàng. Thảo Kính Store bảo hành trọn đời, một đổi một cho trong kính trong thời gian lên đến 6 tháng, tặng mắt cận miễn phí, tặng gọng cận miễn phí. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp tay nghề cao, sẽ cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời từ sản phẩm. Còn chần chừ gì nữa mà không ghé Thảo Kính Store 210 Nam Dư,